Ví dụ 1 cũng là dừng lại ở cái phản ứng của kim loại với axit thì bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ 1 là một ví dụ mà có liên quan đến một cái tính chất của axit này đó là phản ứng với kim loại mà kim loại này lại phản ứng với nước cơ. Lại sinh ra cả hydro này Đúng không ạ? Vậy thì với ví dụ này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta hãy căn cứ và theo dõi giúp thầy Duy nhé. Với cái bài tập như thế này thì à, trước tiên giải bài tập này thì chúng ta sẽ cần phải nhớ giúp thầy Duy một số công thức như sau. Và đây là công thức kinh nghiệm do vậy là tất cả các cái bài toán sau chúng ta có thể áp dụng các em nhé. Về nguyên tắc thì vẫn dựa trên cái phản ứng oxy hóa khử thôi Đúng không? Bởi vì khi cho kim loại tác dụng với axit như thế này Thì nó đều là phản ứng oxy hóa khử cả Vậy chúng ta hãy nhớ này Khi mà kim loại phản ứng mà ra khí hydro đúng không ạ thật gì không cần biết là kim loại phản ứng với chất gì ra khí hydro nhá thì chúng ta luôn luôn áp dụng được phương trình như sau để chúng ta làm áp dụng được một công thức giải nhanh như sau đó là cái số mol của hydro bằng hóa trị kim loại chia 2 mà nhân với n của kim loại hóa trị kim loại chia 2 mà nhân với n kim loại. Đấy, chúng ta áp dụng cái này là hóa trị kim loại chia 2 mà nhân với n kim loại. Vậy thì với bài toán này thì bây giờ chúng ta sẽ lấy như thế nào bây giờ? Nào, phản ứng đầu tiên chúng ta có là kali Đúng nhỉ? Phản ứng như thế này và chúng ta cân bằng ở đây là 1 phần 2 H2 và sau đó nếu kali dư nước tạo thành gì nhỉ tạo thành gì các em à tạo thành ở đây là à, uh, KOH cộng với H2 Đấy, như này và chúng ta điền cái số mol vào đây chúng ta sẽ có được các cái phương trình. Ví dụ như là đối với số mol axit của chúng ta, chúng ta thấy rằng số mol axit là 0,1 mol đúng không? Đây là 0,1. Nếu đây là 0,1 thì rõ ràng KCl ở đây cũng là 0,1 và số mol là 0,05. Đúng không ạ? Một nửa mà. Mà số mol hydro của chúng ta bây giờ nó là 0,15 mol, nghĩa là 3,36 lít là 0,15 mol. Mà bên trên là 0,05 rồi thì bên dưới của chúng ta sẽ là 0,1. Nếu đây là 0,1 thì KOH sẽ là 0,2 và đây sẽ là 0,